nền móng chúng ta đã sơn sẵn rồi à, trang trí một chút trên cái nền rồi bây giờ chúng ta chỉ đặt cỏ tán bột và xoay thôi những cái nét vẽ này chúng ta đã học rất là nhiều lần rồi một cánh xoay nhúng ba cánh liền với nhau ở phía bên dưới đối diện mình cũng hơi nghiêng lên trên một tí xíu mình cũng xoay một cánh như thế bây giờ mình không đè dính với nhau nữa mà mình sẽ rời tách rời những cánh nhau ra tô lại một lần nữa này một cánh xoay lớn và chồng lên một phần hai cánh xoay nhỏ bên này cũng thế cân đối với nhau và nhìn nó rất là cân xứng với nhau tô lại một lần nữa mình vẽ cái một cánh nhỏ màu vàng phía bên trong à, nhìn nó giống như bông lan vậy đó các bạn sau đó thì mình dùng cỏ râu và viền lại cho nó rõ nét hơn các bạn có thể nhìn thấy nó là bông lan bây giờ mình sẽ vẽ những à, hoa văn cong xoắn ốc ở phía bên ngoài mình trang trí thêm lên cái bóng của mình các bạn nên đăng ký học những khóa học miễn phí tại trường Monanel nhé ở số 65 đường số 3 khu Cityland phường 7 quận Gò Vấp một ngày nhé các bạn đăng ký học miễn phí một ngày và các bạn không cần phải mang dụng cụ gì hết ở trên trường nó có dụng cụ sẵn cho các bạn rồi là mình xong bông lan rồi đấy các bạn mình điểm sơ thêm một chút nữa thôi